sinh lớp 8 thân mến Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta chuyển sang một cái phần với Cũng là phần phương thức nhưng nó là cái vấn đề về quy đồng hữu thức nhiều phương thức Đấy. Thì khi học một bài toán về phân thức thì cái việc quy đồng hữu thức về nhiều phân thức rất là quan trọng các em ạ Đấy, nó sử dụng trong cái bài toán nào là cộng phân thức này, trừ phân thức hay là rút gọn một biểu thức có chứa cách phép toán cộng trừ nhân chia phân thức. nó phục vụ cho những bài toán lớn trong tất cả các bài à, rút gọn này của lớp 8 bài rút gọn của lớp 9 hay là kể cả trong đề thi học sinh giỏi lớp 8, lớp 9 bao giờ có phần phân thức có bài toán rút gọn do đó cái việc quy đồng công thức các phân thức các em phải làm thật là thuần thục thật là tốt để chúng ta sử dụng để làm các bài toán liên quan đến nó nhé hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách quy đồng một thức nhiều phương thức làm sao cho chúng ta quy đồng thật là tốt khi gặp quy đồng chúng ta không có ngại mà không có sai đấy thì chúng ta muốn quy đồng mẫu thức nhiều công thức thì chúng ta phải làm bước sau bước thứ nhất là chúng ta phải phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung nếu mẫu thức nào đã phân tích rồi thì thôi còn mẫu thức nào mà chưa phân tích thì chúng ta phải phân tích thành nhân tử đấy sau khi tìm được mẫu thức chung rồi chúng ta sẽ tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức đấy tìm nhân tử phụ đấy nhân tử phụ chính là tìm bằng cách là lấy mẫu thức chung chia cho từng mẫu đấy nó tương tự như quy đồng mẫu số các phân số các em học ở lớp 6 các em nhé bước thứ ba là chúng ta nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ tương ứng đó là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài toán quy đồng Đấy. bây giờ chúng ta sẽ sử dụng các bước này để làm các cái bài tập cô giao bài 1 là hãy quy đồng mẫu thức các phương thức sau câu a chỉ có hai phương thức câu b cũng có hai phương thức nhưng mẫu của nó phức tạp hơn được chưa câu c cùng có hai công thức mẫu tạ ơn và câu dê có tới ba công thức Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm lần lượt như vậy chúng ta làm bước đầu tiên đó là phân tích các mẫu thức giao nhân tử nếu như mẫu nào chưa phân tích chúng ta phân tích đúng không thì chúng ta xem là ở câu a chúng ta ra nhân tử chưa à chưa đúng không nhỉ thế tại sao khi, học cái phần phân tích đa thức thành nhân tử cô nói là phân tích đa thức thành nhân tử nó rất là quan trọng nó sử dụng rất nhiều trong học toán đúng không nào bây giờ chúng ta có vốn kiến thức về phân tích đa thức thành nhân tử rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái vốn đó ra để chúng ta sử dụng chúng ta làm nó dạng bài này Đấy. vậy để cho thuận tiện thì cô ghi cái phân thức vào đây nhá phân thức 3x trên 2x cộng 4 và phân thức x cộng 3 trên x bình phương trừ 4. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích các mẫu thức này ra nhân tử để tìm mẫu thức chung. Đây, phân tích nào. Ta có 2x cộng 4. Phân tích này, đa thức này phân tích thành nhân tử thì chúng ta làm một cách đặt, nhân tử chung. Bởi vì đây là 2 đây là 4, có nhân tử chung là 2, chúng ta sẽ đặt thạo rồi, đúng không? Cái phần phân tích đa thức thành nhân tử cô làm rất nhiều, rất nhiều bài giảng về nó rồi, đúng không nào? như vậy đây đặt hai ra ngoài thì nó sẽ còn x cộng 4 đấy thế còn x bình trừ 4 thì liếc qua là thấy rồi nó là hàng học thức đúng không đó là x bình trừ hai bình mà x bình trừ hai bình chính là gì chính là x trừ hai nhân x cộng là đây là việc phụ rồi cho nên là cô không ghi thêm x bình trừ hai bình làm gì nữa đúng không cái phần học phân tích đa thức thành nhân tử thì cô mới phải làm như vậy đây giờ nó là việc phụ của chúng ta chỉ ghi vào thôi đấy bây giờ chúng ta sẽ tìm mẫu thức chung mẫu thức chung cô lưu ý khi tìm mẫu thức chung ở à, đây là hai này khi tìm mẫu thức chung thì chúng ta phải tìm nhân tử về số trước ở đây số mấy các em số 2 đúng không ở đây không có số 2 vậy nhân tử về số đầu tiên là hai đấy thứ hai đó là tất cả các nhân tử có mặt ở các mẫu mỗi nhân tử lấy với số mũ lớn nhất ở đây chúng ta có hai nhân tử là nhân tử x cộng hai được chưa đấy thì ở đây các nhân tử không có số mũ tức là chỉ là số mũ là một thôi cho nên chúng ta viết luôn mẫu thức chung sẽ là x trừ hai nhân x cộng hai đấy như vậy chúng ta đã hoàn thành xong bước thứ nhất đó là phân tích các mẫu thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung được chưa đấy bây giờ chúng ta chuyển sang bước thứ hai là tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức và nhân tử phụ là bằng mẫu thức chung chia cho từng mẫu vậy chúng ta ghi luôn nhân tử phụ nhân tử phụ một sẽ là nhân tử phụ của như này là gì chúng ta so sánh mẫu thức chung và mẫu thức của nó xem nó thiếu cái gì đó chính là nhân tử phụ hai khác lấy mẫu thức chung là chia cho mẫu đây là hai nhân x cộng hai hai cộng hai đây rồi thì đây sẽ còn x trừ hai đấy nhân tử phụ hai là gì mẫu thức chung chia cho mẫu thức nào hai cái này chia nhau hết còn số mấy các em và còn số 2 như vậy chúng ta chuyển xong bước thứ hai chuyển qua bước 3 là nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ tương ứng Đấy, bây giờ chúng ta chỉ việc làm việc là nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ tương ứng của chúng thôi Đấy, vậy phân tích thứ nhất là 3x trên 2x cộng 4 chính là bằng 3x trên 2 nhân x cộng 2 cô viết luôn cả cái bước phân tích nhá bây giờ ta nhân cả tử và mẫu của phân thức này với nhân tử phụ tương ứng của nó là x trừ 2 như vậy sẽ là 3x nhân x trừ 2 dưới mẫu là 2x cộng 2 nhân với x trừ 2 đấy vậy ta nhân vào nó sẽ bằng là 3x bình phương trừ 6x trên 3x nhân x là 3x bình phương 3x nhân 2 là 6x trên 2 x cộng 2 nhân x trừ 2 à, vậy chúng ta đã nhân xong cả tử và mẫu của nó với nhân tử phụ tương ứng em Đấy. bây giờ đến phân thức thứ hai đó là x cộng 3 trên x bình phương trừ 4 bằng x cộng 3 trên x trừ 2 nhân x cộng 2 nhân tử phụ của nó là mấy là hai để ta nhân cả tử và mẫu với hai như vậy sẽ là x cộng 3 nhân 2 trên x trừ 2 x cộng 2 nhân 2 như vậy nó sẽ bằng x cộng 3 nhân 2 nhân 2 và 2 nhân x là 2x cộng 2 nhân 3 là 6 2 này cô viết bên trước cho nó gọn đúng không x cộng 2 x trừ 2 Đấy. Như vậy sau một bước dài làm quả trải qua ba bước Bước 1 phân tích mẫu giam nhân tử rồi tìm mẫu thức chung bước 3 là tìm nhân tử phụ của hai phân thức và bước tư à bước hai bước 3 là nhân cả tử và mẫu với phân tử nhân tử phụ tương ứng chúng ta quan sát hai phân thức cuối cùng chúng ta thu được đấy như vậy hai phân thức này là bằng hai phân thức đã cho nhưng lại có mẫu thế nào đấy có mẫu nó giống nhau làm như vậy ta gọi là quy đồng mẫu thức các phân thức và chúng ta đã chuyển hai phân thức không cùng mẫu trở thành hai phân thức có cùng mẫu và hai phân thức cùng mẫu này xử lý nó đối với những bài toán cộng trừ các phương thức rất là dễ dàng các em ạ Đấy, cho nên các em phải chú ý cách quy đồng này nhé bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài B ta chuyển sang bài B các em nhé vậy chúng ta vẫn làm bước thứ nhất là chúng ta phân tích mẫu thức ra nhân tử Đấy, bởi vì các mẫu này nó chưa ra nhân tử đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta phân tích các mẫu thức này ra nhân tử Vậy chúng ta nhìn thấy là cái đa mẫu thức của phân thức thứ nhất nó là đa thức bậc hai. Đấy, thì chúng ta đã có cách phân tích hình nhân tử rồi. Trước hết chúng ta xem là nó có phải là cái hằng thức nào hay không. Rồi chúng ta phải cách nhé. Vậy ta thấy là 8, 8 là 2 nhân 4, 16 đây là thành là 4 bình tả. Vậy nó chính là hằng thức. phân thức là gì các em? chính là x trừ 4 tất cả bình phương đúng không chỗ này cô không giải thích nữa không giải thích nhiều nữa thì phần hằng thức ta đã học rất kỹ rất kỹ rồi đấy chúng ta nói nhiều thành ra là mất thời gian của các em và của cô nữa đấy. tiếp tục 3x bình phương trừ 12 à cô ghi nhầm đây là x bình phương trừ 12 x chúng ta phân tích nào đặt nhân tử chung thôi đúng không có cách nào khác nữa không không có cách nào khác vậy đây là 3, 12 có nhân tử chung là 3 x bình và x có nhân tử chung là x vậy chúng ta làm nhân tử chung là 3x ra ngoài 3x bình là 3x ra còn x 12 là còn trừ đi đi 4 đấy từ đó chúng ta suy ra cho cô mẫu thực chung là gì về số là có số 3 đấy về nhân tử có chưa biến có hai nhân tử đó là nhân tử x và nhân tử x trừ 4 nhưng nhân tử x trừ 4 là có mẫu lớn nhất là mũ 2 mũ lớn nhất là mũ 2 do đó mẫu thức chung phải là x nhân x trừ 4 tất cả mũ đấy các em lưu ý cho cô là tất cả mẫu thức chung các nhân tử của thức chung phải là số mũ lớn nhất của các nhân tử của nó trong các mẫu thức người ta hình dung rồi chưa đấy còn nếu như nhân tử về số thì nhân tử về số chính là cội chung nhỏ nhất của các nhân tử về số của các mẫu thức nhưng ở đây chỉ là một với ba chúng ta lấy ba luôn nhưng giả sử đây không phải là đây không phải là một mà đây là hai chẳng hạn thì mẫu chung của ta phải là ba nhân hai phải là là sáu chúng ta hiểu chưa đấy chúng ta phải hình dung cái cách tìm mẫu thức chung là như vậy còn bạn nào mà lấy mẫu cái chung là ba x nhân x trừ bốn mà không có mũ hai này cũng sai Đấy, chúng ta phải lấy số mũ lớn nhất số mũ cao nhất của nhân tử đó bây giờ chúng ta tìm nhân tử phụ nhân tử phụ của phân thức thứ nhất sẽ là gì lấy mẫu thức chung chia cho mẫu của phân thức thứ nhất 3x nhân x trừ 4 tất cả bình phương và đây là có x trừ 4 tất cả bình phương sẽ bằng 3x cô thường nói nôm na với học sinh rằng là chúng ta tìm những nhân tử còn thiếu so với mẫu thức chung đấy còn về nguyên tắc công toán người ta nói là lấy mẫu thức chung chia cho từng mẫu và nhân tử phụ thứ hai cô từng nói nôm na như vậy thì nhiều học sinh đã thấy dễ dễ làm hơn mẫu thức chung này so với mẫu thức chung này nó thiếu nhân tử nào nó thiếu x trừ bốn đúng không như vậy nhân tử phụ chính là x trừ bốn đấy bây giờ chúng ta sẽ làm công việc là nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ tương ứng đấy. như vậy Phân thức 2x trên x bình phương trừ 8x cộng 16 sẽ bằng phân thức 2x trên x trừ 4 tất cả bình phương. Chúng ta nhân cả tử vào mẫu với nhân tử phụ của nó là 3x. Vậy 2x nhân 3x trên x trừ 4 tất cả bình phương nhân 3x bằng ở dưới mẫu là không phải sắp xếp lại cho nó gọn gàng 3x viết trước x trừ 4 tất cả bình phương viết sau và đây là 2x nhân 3x là 2 nhân 3 là 6 nhân x là x bình phương Đây, và chúng ta đã hoàn thành xong việc nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ tiếp tục phân thức tiếp theo là x trên 3x bình phương trừ 12x bằng x trên 3x nhân x trừ 4 đấy vậy sẽ bằng nhân cả tử và mẫu với mấy đây à với x trừ 4 bởi vì nhân tử phụ của nó là x trừ 4 trên 3x x trừ 4 nhân thêm một cái x trừ 4 nữa đấy vậy kết quả bằng tử thì chúng ta nhân cho cái họ cậu vẫn để nguyên nhân tử các em nhé x nhân x là x bình phương trừ x nhân 4 là 4x trên 3x nhân x trừ 4 nhân x trừ 4 là x trừ 4 tất cả bình phương. Đấy. Như vậy chúng ta đã đưa hai phương thức ban đầu trở thành hai phương thức bằng nó nhưng có cùng mẫu. Làm như vậy chúng ta đã hoàn thành xong việc quy đồng mẫu thức Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài C các em nhé. Chúng ta trở lại bài 2 các em nhé. À, bài C các em nhé. Đấy. Đó bây giờ bước thứ nhất là chúng ta sẽ đi phân tích các mẫu sang nhân tử nào. Đấy, hôm nay chúng ta đã ôn lại được rất nhiều các cái uh, cách phân tích đa thức thành nhân tử rồi đấy. Đấy, 2x bình phương cộng 6x thì phải đặt nhân tử chung thôi, đúng không? Như vậy 2 với 6 có nhân tử chung là 2, x bình với x có nhân tử chung là x chúng ta đặt 2x bình mà đặt 2x ra ngoài thì trong còn x 6x mà đặt 2x ra ngoài thì còn 3 được chưa thế còn x bình phương trừ 9 thì chính là bằng x bình phương trừ 3 bình phương đây là hàm đẳng thức a bình trừ b bình phải không nó sẽ ra là gì x trừ 3 nhân x cộng 3 chúng ta biết ở trong cổ x trừ 3 nhân x cộng 3 đây thế là xong chẳng có vấn đề gì phải lo lắng nữa đúng không vậy sau khi phân tích xong nhân tử rồi chúng ta đi tìm mẫu thức chung đấy mẫu thức chung cô nói lại mẫu thức chung về số chính là bộ chung nhỏ nhất của các nhân tử số nhưng ở đây chỉ có một nhân tử số là hai cho nên ta chọn luôn là hai đấy thứ hai là nó ở đây có hai nhân tử có chưa biến và ba nhân tử có chưa biến đó là x x cộng ba và x trừ ba và nhỉ là x x cộng ba x trừ ba số mũ của nó đây là mũ một cho nên ta không có chọn số mũ nữa đúng không nào đấy nhân tử phụ thứ nhất nhân tử phụ thứ nhất lấy mẫu tập trung chia cho mẫu này hay ông nôm nào nó thiếu gì đây là hai x nhân x cộng ba đây có hai x nhân x cộng ba rồi nó thiếu x trừ ba nhân thì x trừ ba tí nữa nhân thì x trừ ba đúng không nhân tử phụ hai là nó có là x trừ ba x cộng ba đây x trừ ba cộng ba đây rồi nó thiếu hai x chính là hai x đấy sau đó bây giờ các em thấy nhân cả từ và mẫu của phân thức ban đầu với đúng không? Đấy, vậy thì 7x trừ 1 trên 2x bình phương cộng 6x sẽ bằng 7x trừ 1 trên 2x nhân x cộng 3. Chúng ta sẽ đem nhân cả tử và mẫu của nó với nhân tử phụ là x trừ 3, tức là 7x trừ 1 nhân x trừ 3 trên 2x x cộng 3 x trừ 3. Đấy, sau đó các em sẽ tự thực hiện phép nhân này cho trên tử cho nó khoảng bao nhiêu tương tự đối với công thức tiếp theo là 5 trừ 3 x trên x bình phương trừ 9 sẽ bằng 5 trừ 3 x trên x trừ 3 x cộng 3 được chưa và nhân cả tử hợp mẫu của nó với nhân tử phụ tương ứng của nó chính là 2 chúng ta lấy 5 trừ 3 x chúng ta nhân với 2 dưới mẫu sẽ là 2x nhân x cộng 3 nhân x trừ 3 Đấy, việc của các em là phải hoàn thành tiết và chúng ta sẽ thực hiện nhân Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái bài là quy đồng mẫu thức của hai phương thức này Đấy. bây giờ đối với bài D chúng ta làm tương tự dù nó cho các em nhé vậy đây sẽ là x của ba này 6 cho mình có biết thành là 3 nhân x bình nhân 2 này 12 có biết thành là 3 nhân x nhân 2 bình này là 4 và 12 đúng không? Cộng 8 có biết thành 2 mũ 3 Vậy đây chính là A mũ 3 cộng 3A bình B cộng 3AB bình cộng B mũ 3 chính là x cộng 2 tất cả mũ 3 Như vậy mẫu thứ nhất là bằng x cộng 2 tất cả mũ 3 Được chưa? Mẫu thứ hai là x bình cộng 4 x cộng 4 là lại cũng thấy có dạng của hàng đẳng thức đúng không chúng ta học đẳng thức nhiều rồi chúng ta là lý qua là chúng ta đã hình dung hàng thức rồi Đấy. vậy nó sẽ bằng x bình cộng 2 nhân x nhân 2 cộng 2 bình phương nó chính là x cộng 2 tất cả bình phương bởi vì nó chính là a bình cộng 2ab cộng b bình sẽ là a cộng b tất cả bình phương được chưa tiếp tục đến mẫu thức tiếp theo mẫu thức thứ nhất này mẫu thức thứ hai này và mẫu thức thứ ba là 2x cộng 4 chúng ta bắt buộc sẽ phải đặt nhân tử chung là hai ra ngoài trong sẽ là gì 2x mà đặt hai ra ngoài trong sẽ là x cộng 4 là hai ra ngoài rồi còn hai đấy như vậy mẫu thứ nhất là x cộng 2 cộng tổng 3 mẫu thứ hai vậy mẫu chung phải là số mũ cao nhất được chưa như vậy nhờ việc phân tích thành nhân tử chúng ta đã tìm được mẫu thức chung chính là hai nhân x cộng hai tất cả của ba đến đây các em sẽ tự tìm thừa số phụ hay là tìm nhân tử phụ và chúng ta sẽ thực hiện nhân cả tử và mẫu với nhân tử phụ tương ứng của chúng được chưa nào việc này là cô giao cho các em tự hoàn thiện nhé Đấy, bây giờ cô sẽ chuẩn bị thêm cho các em một số bài tập nữa để chúng ta luyện cách quy đồng mẫu thức các phân thức được tốt hơn. Các em học sinh thân mến, về nhà các em sẽ luyện tập cách quy đồng mẫu thức các phân thức dựa vào các bài tập cô giao này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo.